các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ tan tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh Đại Khê Thủy, ngày Ất Mão tức can chi tương đồng, thuộc mộc và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, Đại Khê Thủy, kỵ tuổi, kỵ dậu, đinh dậu, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, kỵ xíu, đinh dậu, kỵ mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày mão lục hợp với tuất, tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục, xung với dậu, hình tý, hải thìn, phá ngọ,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 Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên lại, sáu mọi việc, sao nguyệt hóa, sáu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xe bếp, sao câu trận, kỵ về an táng, sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao thiên địa chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao độc hóa, sáu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, người tuổi Tý gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý ngọ mão dậu gây ra nhiều phiền nhiễu cho vận trình, Người tuổi Tý đang có sự vô lễ với bề trên, người lớn tuổi, dễ làm người lớn tuổi phật ý, cho dù đó không phải là mục đích của bạn. Dù có là lỗi của mình gây ra hay không thì bạn cũng nên nhún nhường một chút đi nhé. Nhờ thực thần đứng bóng mà hôm nay tuổi Tý trở thành một người biết lắng nghe, biết thấu hiểu, thế nên ngày hôm nay bạn sẽ khiến cho mọi người, đặc biệt là một nửa cảm thấy dễ chịu vì được tôn trọng, được yêu thương và được lắng nghe. Hãy thể hiện bằng tất cả sự chân thành bạn nhé ngũ hành tương sinh, dự báo đời sống tình cảm có những biến chuyển tích cực ngày hôm nay, đem đến cho bạn những phút giây lãng mạn, ngọt ngào. Dường như đối với bạn trong những ngày này, quan trọng nhất là những phút ở bên người yêu thương. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc thuận lợi, đạt được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, thông minh, tinh tế, có khả năng gắn kết mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa,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 Mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng lớn lao, bạn nên chủ động hòa giải trước. Vận tài lộc cũng lao đao không kém, mong cầu về tài lộc chậm chạp. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là do thời điểm này tuổi Sửu đang không ổn định về tinh thần. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, chuyện của người khác đừng quan tâm quá nhiều. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, sắp có người nhiệt tình chân thành tìm thấy bạn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 Tuy nhiên bạn trẻ độc thân tuổi này dễ bị lừa tình, bị leo cây vì một người không xứng nên hãy cẩn thận. Người đã lập gia đình thì vất vả vì con cái, nhưng con của bạn rất hiểu chuyện, thương cha thương mẹ. Tiền bạc cũng ổn định hơn trước. Bạn đừng cố tỏ ra hơn người khi có chút tiền trong tay, lộc lá không tự nhiên mà đến đâu, càng sống có đức càng có lộc. Thời gian này càng ít tiêu tiền thì ví tiền ngày càng ổn định hơn. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy,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 tăng thưởng được chấp thuận. Có ý kiến gì thắc mắc thì nên nói thẳng với cấp trên, biết đâu họ sẽ cân nhắc. Đường tình duyên vì hai hành mộc tương hòa, nên nhiều cặp đôi đang trong giai đoạn hạnh phúc, ổn định. Nếu có ấm ước trong lòng thì tốt nhất để cho mọi chuyện qua đi rồi hãng từ từ giải thích cho người ấy hiểu nhé. Tiền bạc không có nhiều biến động, nhưng dễ có lộc ăn uống, tặng quà, được thưởng. Tháng này đám đình nhiều nên cũng khó để dư ra được, có lộc thì tốt nhất nên tiết kiệm, đừng tiêu xài hoang phí cầu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, tiền bạc là để chi tiêu, không phải để so lường. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, mọi nỗi đau sẽ bình thường nếu bạn bất nghĩ. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, học làm ngơ vì thiên hạ không sống cho cuộc đời của bạn. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, bạn bè sẽ ủng hộ bạn trong thời gian này. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim,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 nhiều bạn xin việc thành công, người đi làm thì có khả năng được tăng lương, Đề bạn. Bạn cảm thấy mệt mỏi nhưng vì cơm áo gạo tiền nên không ngừng cố gắng cho mọi người thấy. Trong ngày gặp cuộc diện ngũ hành thổ khắc mộc nên tình cảm khó mà đi lên. Người độc thân tuy gặp được người phù hợp nhưng giữa hai người đang quen nhau vẫn còn tồn tại nhiều khoảng cách nên chưa thực sự đến được với nhau, chưa thể hiện rõ cho đối phương biết. Dù là con giáp giỏi kinh doanh nhưng có đôi lúc tiền bạc rất lao đào. Thời gian này không có nhiều cơ hội kiếm tiền cứ phải lao lực vất vả. Đừng bỏ qua cơ khó khăn này nhé, cứ chăm chỉ là có tiền thôi, sau cơn mưa trời lại sáng. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Muốn cải biến vận mệnh, trước hết hãy sửa cách ăn nói. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Hãy là một người trầm lặng, bớt vô trương. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Hạnh phúc phải đến từ trong tâm chứ không đến từ người lạ.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 ngày 27 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem vận trình ngày mới, con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ gặp thiên quan án ngữ nên dễ có trộm cắp, gian dối trong chuyện làm ăn, tài liệu, ý tưởng. Bạn nên kiên định dứt khoát hơn trong việc thỏa thuận với đối tác, đồng nghiệp, tránh mắc sai lầm đáng tiếc. Vận tình cảm cũng gặp tương hại nên cũng vất vả không kém. Những cố gắng của bạn trong tình yêu không được người ấy nhìn thấy bạn cảm thấy không bằng lòng với hạnh phúc ở thời điểm hiện tại, về đêm có nhiều tâm sự. Cục diện ngũ hành mộc sinh hỏa, đây là dấu hiệu tươi sáng hơn hẳn cho vận trình tài lộc. Chuyện làm ăn kiếm tiền bằng nghề tay trái sẽ thuận lợi mang lại nguồn tiền bạc dồi dào, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên dễ dàng kiếm được tiền của về tay. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Để sống trong cuộc đời này, bạn đã vất vả rồi. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ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 tình cảm không được như ý vì lâm cục diện mão ngọ tương phá vài chuyện không vui xảy ra khiến tuổi ngọ có chút mệt mỏi và chán nản thời gian này ở trong nhà bạn cũng khá áp lực chỉ muốn ở một mình tiền bạc là điểm sáng trong ngày nhờ cục diện ngũ hành mộc sinh hỏa bạn sẽ có nhiều cơ hội khác để kiếm được gấp 2 gấp 3 lần hôm nay mất ngày mai được là chuyện thường tình không cần bận tâm quá nhiều về tiền nong câu quyết cho các tuổi ngọ tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim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 chậm mà chắc mùi nhé. Vận tình cảm nhờ tam hợp chiếu cố, gia đình chính là nơi ấm áp nhất. Nếu trở về nhà quây quần bên mâm cơm sẽ giúp tâm trạng bạn thoải mái hơn nhiều. Tình cảm cứ thế mà đi lên vì mùi sống biết điều, hiền lành, được bạn bè và người lạ quý mến. Con giáp này chơi đẹp chẳng để ai thiệt thòi bao giờ. Vận tài lộc không như ý vì cục diện mộc khắc thổ. Tiền bạc không được hanh thông cho lắm vì con giáp này vẫn còn non tay. Có lẽ bạn nên nghiên cứu thêm từ các nguồn tài liệu có liên quan hỏi kinh nghiệm ở người lớn nhiều hơn. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, lo nghĩ cho người khác quá nhiều chỉ thiệt thân. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, cứ làm tốt, tập trung vào mục tiêu của mình. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, không thích thì nói không, thích thì nói có. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, bạn đừng cố làm vừa lòng người khác. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc,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 đây có lẽ không phải là ngày may mắn của bạn. Tốt nhất nên nhìn rõ vị trí của mình và bình tĩnh hơn trong công việc thì mới hạn chế phạm phải sai lầm. Xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều kẻ xấu chỉ trực chờ thời cơ bạn lơ là để cắn trộm. Tình cảm gặp cục diện mộc khắc kim nên có điểm cãi nhau, xung đột với bạn bè hoặc nửa kia. Nhìn bề ngoài tưởng chừng gia đình rất đầm ấm hạnh phúc, nhưng người trong cuộc mới biết có những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. Đường tài lộc gặp những trở ngại vì tính hiếu thắng, bạn luôn nghĩ mình có thể làm được tất cả, không lượng sức mình mà cứ lao đầu theo những mục tiêu hoang tưởng, xa vời. Cuối cùng bản thân đã nhân ra những sai lầm ấy và tự chuốc lấy thất bại. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Khoan dung không phải thứ thừa thãi để ban phát. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Thứ nhỏ nhen nhất có lẽ là lòng người. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Khi không quá toan tính,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 ngày 27 tháng 4 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày mới, người tuổi Dậu có thiên ấn chiếu mệnh nên công việc khó mà hoàn hảo. Bản mệnh có cơ hội để khẳng định năng lực cá nhân của mình nhưng hay bị tiểu nhân cản trở. Vì vậy nên cấp trên khó mà nhìn thấy được năng lực thực thụ của bạn. Vận tình cảm lâm tương xung nên con giáp này có lúc hơi tủi thân hay cãi nhau với người nhà. Sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều hơn thay vì quan tâm quá nhiều đến người khác. Ví tiền có biến động vì mộc khắc kim. Đừng chi ly quá trong chuyện tiền bạc, cứ thoải mái chi tiêu theo những gì bạn thích nhưng trong tầm kiểm soát. Bạn đã vất vả nhiều rồi nên cứ yêu thương bản thân nhiều vào. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Có người nhà lo lắng, bạn bè nhớ nhung là quá đủ. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Quý trọng tất thảy những gì mình có là sự dũng cảm,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 bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ được những người bạn mới, biết đâu đấy sẽ có một người phù hợp với tiêu chí của bạn. Quan hệ làm ăn, xã giao cũng thuận lợi, không gặp khó khăn. Tiền bạc kém may vì mục khắc thổ, thuất đừng theo đuổi tiền to mà đưa ra những quyết định thiếu tỉnh táo. Bản mệnh nên cân nhắc kỹ càng vì nó có thể là cái bẫy mà tiểu nhân răng ra chỉ chờ bạn nhảy vào. Cầu quyết cho các tuổi Thuất, Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, còn trẻ, đừng quá hy vọng vào lòng người. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, bạn đã cố gắng rồi, không cần phải thẹn với lương tâm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, xã hội hiện đại thứ rẻ nhất lại chính là tình cảm. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, lòng người khó lường, đừng quá tin vào bạn bè. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, đôi khi chỉ vì một câu nói cũng khiến bạn suy nghĩ nhiều. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao.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 Đừng để một phút lơ là mà người khác cướp mất vị trí đang có khiến bạn sẽ phải hối hận sau này. Đường tình cảm nhờ tam hợp trợ vận nên gia đình bình yên, hạnh phúc. Tình cảm tiến triển nhưng bạn vẫn nên quan tâm tới người ấy nhiều hơn. Bạn đang hơi vô tâm với người ấy đó, đừng để đối phương phải buồn lòng bạn nhé. Đường tài lộc cũng may mắn nhờ cục diện thủy sinh mộc. Hợi tính tình sởi lời, vô tư nên lộc lá cứ thế mà đến chẳng cần phải đi xin xỏ của ai. Bạn sống có tâm ắt có tầm, chẳng cần ai tôn sùng, chỉ cần người khác biết hợi không phải kiểu người dễ tính rồi quyệt tiền là được. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, dù đang ở đâu, hãy cố gắng cư xử lịch sự. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, năng lực cốt lõi của bạn ngày một tiến bộ. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, người nhà luôn thương yêu bạn, luôn ủng hộ bạn. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, thức dậy có nhà để về,